សូមអនុមោទនាខ្ញុំសូមជម្រាបថាថ្ងៃស្អាតទី1គឺថាថានៅនេះក្នុងសម្រាប់យើងជាអហង្ការតែបើទេគឺលោកជាผู้ឧបថាណាតែលោកយកព្រៀងនិងលោកជាผู้គ្រប់គ្រងតែបើទេគឺណា làm đặt học hồi để đó thì là đó là những cái mang ra đặt buồn và mình được được. ติตังสุปฏิปันนาทิโกนะ phương sáu à. nhung giấy cắn cắn cắn có nhung cắn có to nhung cắn chữ ám thì tôi dùng cả tôi dùng nó nó có chút cái lượng sản phẩm thì cái lượng đàn cặp tay và tôi biết tôi đàn ra không dân chỉ được được thôi mà nó đi Mira, ahora, vâng. Không ăn là vô không chơi dùng Khi là đặt ra không chơi dùng Là cha dùng chuyện riêng không chơi dùng Nó chơi dùng ครับรู้จับรู้ลครันโมตีลมอันโมตีมันคือลมมีพุ่มโอประภาสนายกเกิดไทยเกิดการเปลี่ยนผ่านของเพื่อนที่เกิดผ่านนะนายกพุ่มโอประภาสนะโยมคาเฟ่เทพุ่มโอประภาสเทโยม Hidupnya gelap. Oh, nah, jadi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 Tôi thấy là mình mua đồ ăn lên cũng được Nhiều, nhiều các công ty Và họ đều được hài là nhiều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

จิตา Nam Mô non đang có dùng mà nó đang lâu nó dùng ខ្ញុំទិញយកហើយយកប្រំឡើងលើប្រគេនពីហាន់ឡើងលើប្រគេននេះយកគេនេះគេរួចហើយតើក្រោយក្រោយទៅទៀតចឹងហើយយកបានពីទួចឹងហើយលោកឡើងប្រគេនស្រួល នេះគឺខ្លងរួចប្រគេនព្រះអង្គគ្រូកម្មវិបលព្រោះបន្ទុកធម្មមានបន្ទុកទឹកចឹងទៅលោកមានឯកសារពិខោដាក់ច្រើនលោកជំរាបផងហើយនៅសល់5មួយទៀតចាំដាក់អង្គលោកទៅបន្តទៀតទាំងសូមថ្លែងដល់បងអង្គគុណហើយពិសេសដែលជាតាមកាមេរ៉ាដែលជាជាប់ពិសេសខ្ញុំសុយមណាត់ហើយខ្ញុំជឿសាយខ្ញុំជឿគេខ្ញុំចៃនាទីដែលខ្ញុំ នៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទៅមើលតាមដែលកសែថាកាមេរ៉ាហើយទូរស័ព្ទជាសេះសូមជាទូទាំងអស់ទៅទៅទីបងទីប្អូនទៅឡើងរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបានធ្វើប្រាងប្រកេតចំពោះប្រសងដែលមានប្រកយ6ម៉ែត្រទឹកទឹក5ម៉ែត្រទាំងសូមអនុមោទនា ទាំងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសាកប្រាំងដីញាតិញោមបានចូលរួមក៏ដូចជាបានសាងទាំងអស់គ្នាទាំងសូមបានចំណែកបន់គ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមតាំងចិត្តអធិដ្ឋានអនុមោទនាណាណាណា Amen. 江汉。 តែខឹងចំអន់ប៉ុណ្ណឹងតែខាតប៉ុន្មានតែរូបបងមានចិត្តស្នេហា បើមិនផ្លែផ្កាជីវ៉ាអូនមិនឆ្លា ចឹងអូនឯងមិននិយាយអូបង ងហើយមានក្រងសក់មើលទៅត្រង់ណាដូចជាសំឡងធ្វើរឹកមិនឯបញ្ញងខ្យល់បងរលំតើអូនម៉ែឬនៅមុំឲ្យបងសុំសុំសួរផងប្រលឹងឲ្យបងសុំសុំ សួរផងប្រលឹង ចិត្តស្នេហាបើមិនថ្លៃផ្កាជីវ៉ាអូន